can count on me like one, two, three. em mang aku cantik, aku benar-benar cantik, cantik cantik sayang kita cuma temenan. Emanglah kita bang, memanglah kita. màu xanh nhớ chưa màu xanh nhớ chưa con mà nói màu vàng nên là bố không cho chơi đâu nhớ chưa màu gì bây giờ em ước mơ trở thành ca sĩ hàn quốc để cho đẹp trai tóc tai đẹp vuốt vuốt keo các thứ đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu trai thì mới có nhiều đứa yêu đố các anh trong các loại động vật con nào nhìn giống con chó nhất con sói sai con cáo sai con heo sai ờ, con trồn sai chỉ con, con gì? gì à, con chó con linh ơi anh đố mày nếu mà mày trả lời được anh cho mày cái điện thoại I don't need nghĩa là gì? Là tao không cần Không cần thôi tao cất Tại sao không thuộc bài? Học cũng quên. Thế anh có quên không? Dạ, em quên. Thằng này con nhà ai đấy? Thằng này à? Ừ. Thằng này con bố nó. Thế à? Ai chả biết là con bố nó, nhưng mà bố nó là ai? Bố nó à? Ừ. Bố nó là chồng mẹ nó. Em bắn ai cứ xong thì không đàn em của thằng nào một mình tao chấp hết ngoài đường rét sun cả vòi cuộc đời vẫn như lời đồn ngày vẫn ngủ mười tiếng noel là cái lông gì ta à mà sắp sinh nhật mình mình bắt đầu nhận quà tặng sớm đi còn biết chứ sắp lên hôm sinh nhật rồi sợ cuộc đời này gặp gành trong gai tao còn không sợ vậy thì mày tuổi gì làm tao phải sợ à con đó này bố mày mất đầu tình yêu mày rồi đấy ờ, thế anh cho em hỏi là anh năm nay bao nhiêu tuổi và đã có người yêu chưa hay là đã từng yêu ai chưa em nói nói thật với chị nhá em vừa đi tù về chưa có người yêu dù ở đây anh hơi bị quê nhưng ở quê anh hơi bị ghê đấy quanh đây bao người quen vẫn không ai xinh bằng em thấy em khẽ cười sao lòng tự dưng thấy dối bời 2019 rồi không còn thời gian để rong chơi nữa phải thật sự cố gắng mới đổi lại được cuộc sống mà mình mong muốn nếu bản thân không được may mắn trong tình yêu vậy thì đừng yêu nữa nỗ lực kiếm thật nhiều tiền mỗi ngày trôi qua nhất định phải sống thật vui vẻ 2019 rồi, không còn thời gian để rong chơi nữa Phải thật sự cố gắng mới đổi lại được cuộc sống mà mình mong muốn Nếu bản thân không được may mắn trong tình yêu, vậy thì đừng yêu nữa Nỗ lực kiếm thật nhiều tiền, mỗi ngày trôi qua nhất định phải sống thật vui vẻ Múa quạt này thì là là như là là các bảnh dạy các à, bé dẻo dai trẻ con nó tập thể dục thế thôi đúng không em mà các anh nhà báo cứ lên dư luận ghê quá như mấy anh nhà báo